từ đó quý anh chị sẽ quyết định được thời điểm nào là anh chị mua chiếc xe Outlander này là phù hợp nhất Vâng, đây là những ngày đầu tháng 7 năm 2020 rồi và đã đang chiếc xe Outlander của bên em ấy đang áp dụng chương trình khuyến mại rất tốt và kèm theo đó là chương trình giảm thuế 50% thuế trước bạ của nhà nước thì với chiếc xe Outlander này thì chương trình giá bán của nó sẽ thấp hơn rất nhiều so với tháng trước anh chị ạ thì ờ, cụ thể thì em sẽ cung cấp với quý anh chị về bảng báo giá xe Outlander uh, tháng 7 này để quý anh chị nắm được. Đối với bản uh, Outlander 2.0 bản cao cấp như chiếc màu xe màu đỏ này đây ạ. Thì giá lăn bánh của nó ngày trước nó là 1 tỷ 054 triệu thì hiện tại bây giờ giá lăn bánh của nó ở Hà Nội và Sài Gòn là có 990 triệu thôi quý anh chị ạ. Đó. Nếu anh chị nào mà ở Quảng Ninh, Hải Phòng rồi ờ, Lào Cai mà đang áp thuế 12% bây giờ giảm xuống còn 6% ấy thì chiếc xe Outlander này thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 970 triệu thôi Đó, giá rất là rẻ chênh nhau mấy chục triệu tiền thuế ờ, và tiếp theo đó nếu mà quý chị nào mà ở các tỉnh thành mà đang áp thuế 10% thì bây giờ còn 5% ấy thì giá lăn bánh của nó chỉ còn là 960 triệu thôi ạ và nhanh tay lên anh chị nhé thì chiếc xe Outlander này thì nó cũng không còn nhiều xe nữa Ờ, do là cái chính sách giảm giá giảm thuế của nhà nước à, nên là rất nhiều người đang đặt xe mua chiếc xe Outlander này để làm phương tiện đi lại cho mình vì do cái vấn đề đó nên là chiếc xe này đang được tiêu thụ rất mạnh và số lượng không còn nhiều đồng nghĩa với việc là nhà máy người ta sẽ tăng cái giá lên tức là giảm cái uh, chương trình khuyến mại đi anh chị ạ đối với bản uh, Outlander 2.0 uh, bản tiêu chuẩn đấy anh chị ạ thì giá lăn bánh của nó hiện tại bây giờ là chỉ còn là 871 triệu nếu anh chị nào đang sống ở Hà Nội hoặc trong Sài Gòn đấy ạ còn nếu anh chị nào mà đang sống ở Hải Phòng Quảng Ninh Lạng Sơn và các một số tỉnh khác mà áp thuế 12% ấy thì giá lăn bánh của chiếc xe Outlander 2.0 bản tiêu chuẩn thì chỉ còn là 855 triệu thôi còn lại các tỉnh thành phố mà còn lại là đang áp thuế 10% thì bây giờ thuế trước bạ là chỉ còn 5% thì giá của nó sẽ là chỉ còn là 845 triệu anh chị ạ đấy là cái bản STD thì hai cái bản này thì nó có hai cái khác nhau rõ rệt đó là một cái là hai túi khí đối với bản tiêu chuẩn và một bản cao cấp là bảy túi khí đó là cái thứ nhất và cái thứ hai là cửa sổ trời bản cao cấp có còn bản tiêu chuẩn không có và cái thứ ba đó là cốp chỉnh điện bản cao cấp có và bản tiêu chuẩn không có thứ tư nữa là đèn pha và đèn sương mù led ờ, đối với bản cao cấp còn bản tiêu chuẩn nó chỉ là halogen thôi chị nhé thứ năm là rửa đèn pha tự động điều chỉnh cao thấp đèn pha tự động thì chỉ có ở bản cao cấp thôi còn à, bản tiêu chuẩn thì cái điều chỉnh cao thấp đèn pha tự động nó ở bốn nấc chỉnh cơ anh chị nhé ở ờ, thứ sáu là cam 360 độ chỉ có bản cao cấp mà bản tiêu chuẩn nó không có thứ bảy đó là ghế chỉnh điện 10 hướng thì à, bản cao cấp có còn bản tiêu chuẩn nó chỉ là chỉnh cơ 6 hướng thôi thứ 8 là sấy ghế hàng ghế đầu thì đối với bản cao cấp không có bản tiêu chuẩn nó không có thứ 9 à, cảm biến lùi thì à, bản à, cao cấp đã được trang bị thêm còn bản tiêu chuẩn nó chưa có cảm biến lùi và thứ 10 và thứ 11 đó là cảnh báo phương tiện cắt ngang và cảnh báo điểm mù thì bản cao cấp nó sẽ có còn bản tiêu chuẩn không có thì ừ, khi anh chị có phương tiện cắt ngang hoặc là ở điểm mù thì nó sẽ báo ở trên gương chiếu hậu đấy anh chị ạ có điểm vàng cái đèn vàng nhấp nháy đấy là những cái cơ bản để để điểm nhấn của cái đối với hai bản này mà sự khác biệt và chênh nhau về giá nó ở chỗ đấy anh chị ạ tiếp theo đó là cái bản 2.4 đây thì bạn quay bản 2.4 này để mọi người thấy thì giá của nó cũng bây giờ cũng đang rất là tốt đối với bản 2.4 hai cầu này thì ờ, bên em hiện tại bây giờ đang còn màu trắng đen và màu đỏ đen anh chị nhé giá của nó thì cũng rất là rất là tốt kể cả về khuyến mại không tính cái phần là giảm 5% thuế trước bạ đâu anh chị nhé nên giá hiện tại bây giờ ờ, bên em đang bán cũng là công khai luôn là 905 triệu và đối với bản 2.4 ờ, này cụ thể thì sau đây em sẽ cung cấp cho quý anh chị bảng báo giá chi tiết lăn bánh và từng phiên bản để quý anh chị tiện theo dõi và cân đối về tài chính xem là phiên bản nào là phù hợp với mình nhất giá lăn bánh bản 2.0 thì em đã nói rồi anh chị ạ thì bây giờ là bảo giá lăn bánh của bản 2.4 thì nếu anh chị nào ở Hà Nội hoặc sang Sài Gòn ạ giá lăn bánh của nó là 995 triệu à, sau khi đã giảm 50% ờ, thuế trước bạ rồi đó còn anh chị nào đang ở các tỉnh thành mà ngày trước áp dụng là 12% thuế trước bạ thì bây giờ nó chỉ còn là trăm thôi thì giá lăn bánh của nó là 976 triệu ví dụ như là Hải Phòng này Quảng Ninh này Lào Cai này ờ, Lạng Sơn này và các tỉnh thành khác thì anh chị uh, muốn biết thì hãy liên hệ với em ờ, còn lại là các tỉnh khác thì đang áp thuế là 5% trăm thì giá làm bánh của nó chỉ còn là 965 triệu thôi anh chị nhé nếu anh chị mua xe trả góp ấy, thì ngân hàng sẽ hỗ trợ anh chị là 80% giá trị của xe và tối đa là 8 năm với ưu đãi năm đầu tiên là 0,78% một tháng thì ờ, nếu anh chị nào mà quan tâm việc trả góp này và cần uh, các hồ sơ thủ tục như thế nào thì vui lòng liên hệ với em Tuyền theo số điện thoại em để trong video này em sẽ hỗ trợ anh chị và cung cấp cho anh chị các thông tin cần thiết để mua xe trả góp một cách dễ dàng nhất và thuận tiện nhất anh chị nhé. Cảm ơn quý anh chị đã quan tâm theo dõi video của em và hy vọng là video này đã cung cấp những thông tin cần thiết tới quý anh chị ạ. Kính chúc quý anh chị có những giây phút vui vẻ bên gia đình. Xin chào và hẹn gặp lại.